Lúng túng và lung tung, hàng loạt cách làm không giãn cách, Covid thừa thắng xông lên. Mục tiêu cơ bản và tối thượng trong phòng chống dịch COVID-19 từ đầu đến nay ở thành phố Hồ Chí Minh là dần tăng giãn cách tối đa từ chỉ thị 10, 12 đến 15, 16 rồi 16 plus. Dân giờ ai cũng sợ và rành Covid như chuyên gia, hậu quả sờ sờ ra đó, ai cũng thấy quanh mình, có khi chính là mình, gia đình mình cũng nhiễm, con số chính thức tới tối 25 tháng 8 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh hơn 190.000 ca rồi. Con số thật chắc chắn cao hơn vì ngành y đang căng thẳng truy lùng mỗi ngày mấy ngàn ca. Cụ thể, trong ngày thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội và xét nghiệm 24 tháng 8, tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến 84% tổng số F0 mới. Đáng chú ý, có rất nhiều quận, huyện, tỷ lệ này lên đến 100% hay gần 100%. Cụ thể hơn nữa, theo dữ liệu từ Cổng Thông tin COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đến 22 giờ 10 phút ngày 24 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm 137.000 971 mẫu, ghi nhận 4.610 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3.877 ca cộng đồng. Ngày thứ ba, dữ liệu từ Cổng Thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ ngày 25 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm 146.079 mẫu, ghi nhận 5.268 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 4.413 ca cộng đồng. Như vậy tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 3.6%, nhưng tỷ lệ ca cộng đồng chiếm gần 84% so với tổng số ca mắc. So với ngày 24 tháng 8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay tăng hơn 8.100 mẫu, tỷ lệ F0 trong cộng đồng không giảm. Đáng chú ý tại quận Bình Tân, trong ngày 25 tháng 8, quận phát sinh 388 ca dương tính thì tất cả đều là ca tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện, chiếm 100%. Ở các quận 4, quận 5, quận 7, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, tỷ lệ F0 trong cộng đồng so với tổng số ca mắc cũng chiếm đến 90% đến gần 100%. Tối 25 tháng 7, sau mấy tuần dưới 5.000 ca nhiễm trên một ngày và sau 3 ngày thiết quân lực, thành phố Hồ Chí Minh đã vọt lên hơn 5.294 ca. Vì đâu nên nổi? Có nhiều nguyên nhân, không loại trừ lây chéo ở nơi chích, nhiễm từ cả nhân viên y tá và phương tiện chích, nhưng theo chủ quan của mình, tôi nghĩ ca cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh hiện nay có hai lý do chính. Công tác xét nghiệm được đẩy mạnh hơn, nêu ra nhiều ca nhiễm hơn. Không thể phủ nhận thực tế mấy, ngày hội F0 trước thiết quân lực 23 tháng 8 năm 2021, khi chen chúc hàng trăm ngàn người đổ xô mua đồ trong hàng ngàn siêu thị, chợ vỉa hè, một người bạn của tôi than trời như ngày hội F0. Quy định chính sách thay đổi liên tục, mỗi lần đổi là một lần dân đổ ra đường chen lấn. Ai cũng thấy điều này, hậu quả tôi nghĩ sẽ còn tăng tiếp vài ngày tới. Và đây chỉ là một trong hàng loạt vụ tập trung chen chúc liên tục xảy ra suốt gần 3 tháng qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu giãn cách nói liên tục từ công văn khẩu hiệu đến loa phường, nhưng cách làm lại vô tình đẩy người dân tập trung từ xét nghiệm chích ngừa đến dẹp chợ gom vô siêu thị. Thậm chí các chốt ùn ứ không hề vô can trong việc lan truyền con Covid đổ bộ nhanh, độc lực mạnh này. Có chốt, ngựa xe dài cả cây số qua được có khi cả tiếng, Covid dễ gì buông tha những người ở đó. Trước đó, thay vì sắp xếp lại cho thoáng hơn, không gian ngoài trời rất thoáng, tạo độ giãn cách hơn và kiểm soát chuyện này thì chợ vỉa hè vốn yếu thế nhất bị trảm đầu tiên. Dồn khách vô chợ truyền thống có nhà lồng, chợ kín hơn. 200 trong số 237 chợ liên tục có ca nhiễm bị đóng cửa, lại dồn vô các siêu thị kín hơn, máy lạnh 24 trên 24, Ngành y thế giới đều xác định con Covid này rất khoái ở phòng kín, phòng lạnh hơn ở ngoài trời. Thoạt đầu vô siêu thị cũng khai báo y tế do nhiệt độ, sau khi chỉ cần xếp hàng, vô rồi thì khách đi lung tung, khoảng cách 2 mét chỉ là lý thuyết, không ai vô dưới 15-20 phút, kể cả hàng ngàn, hàng vạn F0, xếp hàng cả ngày thì mua cho xứng công. Nguyên nhân cơ bản của tất cả là vô số cách làm, mỗi cách đưa xuống xong Mỗi anh linh hoạt mỗi kiểu, mỗi nơi, mỗi phách, chẳng hạn như các chốt có chốt HCO, như chốt trước công an Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu, xe nào cũng dính cả chục phút ở đó. Có chốt mấy anh ngồi vậy thôi, ai qua cũng được, trưa hay mưa, thì cơ bản xe cộ thông chốt thoải mái, qua lại phà phà, ai đi cũng thấy cũng biết mà. Rồi hết ép này, ép nọ của từng ban ngành chồng lấn nhau lung tung, dân không biết đâu mà lành ép nào cũng xài ít ngày là bỗng không nghe nhắc tới nữa, như đề mốt, chết không càng không trống, như cái ép di biến động dân cư mới đây đó. Khoan đổ cho dân thiếu ý thức, họ có kinh nghiệm, chính quyền đang lúng túng thì ta tự lo cho ta là chắc ăn, dù sợ Covid hơn sợ ông ba bị. Nên ngay trước 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bà con không đổ xô đi mua hàng, hàng ngàn siêu thị vẫn bị tràn ngập lãnh thổ. Hàng sạp vỉa hè thì có hàng gì hết hàng nấy như ngày hội, dù đó là ngày hội rất buồn, rất lo hậu quả. Thực tế, ba ngày qua, dù đã có anh em bộ đội chung tay với địa phương theo Sở Công Thương, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chốt đơn mua hàng qua siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 8 là 70.337 trên 74.033. Cả thành phố Hồ Chí Minh có khoảng gần 3 triệu 500.000 hộ và phòng trọ, tỷ lệ chốt đơn chỉ được 2% số hộ phòng trọ đó. Đủ chuyện, phường 3, Tân Bình của tôi, anh em bên phường đã cầu cứu tình nguyện viên khỏe mạnh, các tổ, khu phố phụ một tay, ở phường 1 Phú Nhuận vào thực tế có vẻ cũng rối, các khu phố bàn lui bàn tới nhiều chuyện, trả tiền ra sao vì có người nói giờ không có tiền mặt, do không được đi ra ngoài để rút. Cũng không thể chuyển khoản, yêu cầu nhà có F0 phải chuyển khoản, nếu họ không thể chuyển thì chẳng lẽ để đói? Hiểu cho họ, vài người thì làm sao lo cho nổi mấy trăm hộ với đủ nhu cầu khác nhau từ cọng rau, trái trứng, miếng thịt con cá đến test Điều thiết yếu hết. Ngay chuyện ga trong nhà hết mà tiệm ga bên kia đường cũng không giao được. Chẳng hạn ngày 24 tháng 8, bà Trương Thị Kim Hoa, ngụ đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp, Bình Chánh, Thủ Đức – cho biết liên hệ cả ba cửa hàng đều không được giao gas với lý do không có giấy đi đường. Đáng nói cửa hàng gas nằm đối diện nhà bà nhưng cũng không thể nhận được ga do đây là đường lớn muốn giao gas nhân viên phải đi qua chốt kiểm soát nhưng lại không có giấy tờ. Đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực la hoảng trên Facebook, anh cho biết cụ thể sáng ngày 25 tháng 8 nhà tôi hết gas, Tôi gọi tất cả các số cửa hàng gas đều báo là không đi giao được. Tôi tìm ra số phó chủ tịch phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và được cho số phone là 091 8126632. Khi tôi gọi số này thì được báo là bình gas giá 460.000 đồng và tôi cũng được cho biết ở một số nơi. Bạn bè tôi phải chấp nhận giá gas lên đến 480.000 đến 490.000 đồng, nghĩa là mắc hơn ngày thường một trăm mấy Mắt cũng phải chịu, dân Sài Gòn giờ hầu hết xài gas, không có gas là bữa cơm không có, đói thiệt chưa chẳng chơi. Rồi các combo hàng công khai của một loạt siêu thị bị kêu là chém, dân la rùm lên, các siêu thị phải hứa sẽ điều chỉnh lại. Gốc vấn đề là giấy đi đường, nhiều chốt ác liệt như cái máy. Ngay góc Thuận Kiều, Phạm Hữu Chí, một tổ công tác của phường ập đến hỏi giấy khi một cô qua ở chợ xã Tây mua thuốc. Cô bảo Tôi bệnh đi mua thuốc, chờ cấp giấy đi đường chắc đi mua thuốc hỏng nổi chú ơi. Nói vậy nhưng cô vẫn bị là lập biên bản tạm giữ xe. Không lạ khi bác sĩ Võ Xuân Sơn phòng khám quốc tế Essen sáng 25 tháng 8 cho biết xe chở bình oxy đi nạp của chúng tôi đã bị bắt lại. Anh cảnh sát giao thông nói với tôi rằng phải nộp 6 triệu sau khi anh kê ra mấy cái lỗi, chủ yếu là không có QR cuối. Cuối cùng không phạt nhưng xe quay đầu về. Chỉ cần một anh cảnh sát giao thông thôi là tắc tị một hành trình cứu người, bí quá bác sĩ Sơn phải cầu cứu lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình. Các cơ quan chức năng đã gấp rút hướng dẫn các thủ tục để được cấp giấy QR cuối cho xe đi nạp bình oxy. Bác sĩ Sơn sau khi cảm ơn ông Lê Hòa Bình cùng các lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã bảo vẫn chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng. Nếu các cơ quan chức năng thống nhất được với nhau thì người dân sẽ đỡ bị lúng túng hơn. Và đó chỉ là một trong hàng triệu ví dụ về giấy đi đường hiện nay. Chỉ vì cái giấy này, hàng hóa siêu thị nơi nào cũng chết cứng hàng. Hiệu quả phòng chống COVID bằng cái giấy chưa rõ còn tổn thất kinh tế, sinh mạng người bệnh lẫn an sinh xã hội rõ ràng là khôn lường. Covid-19 như tôi trên trang nhà mấy tháng trước, đừng mơ đánh nhanh thắng nhanh, chưa nước nào dám nói đánh thắng nó hết. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ nói tập trung cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch COVID-19, tức là tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh chưa kiểm soát được. Ngay trước đợt giãn cách quyết liệt 23 tháng 8, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong thôi chủ tịch về làm phó ban kinh tế trung ương. Ngày 24 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đích thân làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ngày 25 tháng 8, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình hôm 4 tháng 6 năm 2021 từng lạc quan tếu khi báo cáo rằng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm, có quyết định hưu. Thay ba tướng cầm quân giữa cao điểm dịch, đoán chắc tình hình giãn cách còn gian nan, còn dài, chỉ mong đừng rối trong chéo điều hành như vừa qua, khổ dân, mệt lính và tơi bời anh chị em tuyến đầu ngành y. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin lúng túng và lung tung, hàng loạt cách làm không giãn cách